Và tôi xin hứa với các anh em là tôi sẽ ra video clip đều cũng như là cố gắng làm nào để chất lượng mỗi video nó thật sự nó chất lượng và nó hay nha anh em nhé Rồi và ngày hôm nay trong cái video này thì tôi sẽ làm lại những cái gì mà ngày hôm qua tôi chưa làm được anh em nhé Ngày hôm qua thì tôi cũng nói từ ngay từ đầu là tôi muốn thử con tướng mới và kết hợp với cái bộ 9m để xem là liệu rằng là nếu mà chúng ta chơi 9m thì nó có ok không với cái khả năng là cái hiệu ứng đóng đá của bộ 9 mét sau đó kết hợp với cả con Light Spirit thì với một cái hiệu ứng khống chế như vậy đóng đá thì cái con Light Spirit nó có phát huy được cái cái bóng của nó không? Đấy. Thì hôm qua tôi có có ý định là làm cái clip đầu tiên trong cái meta mới khi mà tôi chơi tôi chơi cái đội hình đó. Nhưng mà rất tiếc với anh em là hôm qua không thể làm được. Đấy. Hôm qua thì chưa đủ 9 m anh em ạ, chưa kịp cho vào thì là nó đã hết game mất rồi với cái trận đấu mà nói chung là tôi thì cũng là gọi là slowball <laughs> cũng là đánh hay đấy cũng đánh hay thế thì hôm nay thì là chúng ta làm lại thôi nhá để xem là hôm nay chúng ta làm lại thì liệu rằng có được không nhưng nếu mà hôm nay mà không được thì là ngày mai làm tiếp đấy cứ để quả tam ba bận anh em nhá Đấy và hôm qua có một cái vài cái, cái, cái thắc mắc của tôi thì cũng có rất nhiều anh em là đã giải đáp cho tôi rồi. Gớm, meta mới nó nhiều cái nó <laughs> nó bỡ ngỡ anh em ạ. Anh em thông cảm. <clears throat> Nhiều cái tôi cũng đã biết đâu Khổ Mới vọc vào mấy cái trận đầu tiên đấy mà Thế nên là có nhiều cái còn chưa biết Đấy phải thử mới biết được Chơi khoảng chục trận thì mới coi như là làm rõ được meta anh em ạ Rồi cứ chốt đồ đã anh em nhá Đấy anh em thấy tôi Nó gọi là thói quen rồi Cứ chốt đồ trước thôi anh em không cần biết là là là là, là chúng ta đánh chuỗi thắng hay chúng ta à, chơi là chuỗi thua đấy cứ chốt đồ trước anh em nhá <clears throat> có đồ là nó khác lắm đấy anh em ạ anh em tin tôi đi khi mà anh em có đồ cái giai đoạn đầu anh em mặc dù anh em không thắng ấy, nhưng mà anh em mất ít máu thôi Đấy, còn anh em uh, gặp những cái đối thủ mà nó bằng anh em ấy, sức mạnh đội hình bằng ấy thì có khi anh em lại thắng cơ. Đấy nó là như thế. Nên là nói chung là có cái đồ gì mà chơi được là cứ chốt thôi. Đấy, mặc dù là cái trận đấu này thì tôi phải nói thật với anh em là nó cũng có cái bờ linh đấy. Đấy nhưng mà tôi xác định là tôi chơi 9 m. Nên là tôi uh, sẽ ghép cái uh, nó sẽ không phải cái bờ linh mà nó sẽ là cái giáp băng nha anh em nhá. Đấy, tôi sẽ ghép cái giáp băng và Tôi cũng sẽ ghép cái uh, trượng Huyết trượng Nó sẽ giúp cho tôi có một cái sức mạnh ở giai đoạn late game Nó khỏe Còn cái giai đoạn đầu thì thực ra thì tôi cũng nói rồi mà <clears throat> Nhiều khi là nó không không không hẳn là nó đang chuỗi thắng anh em hiểu không Nó chỉ là giữ máu thôi Bởi vì cái trò chơi này này Cái cái quan trọng nhất ấy Nó là giữ máu, nó là tiền và nó giữ máu Nhưng mà Có thể là chúng ta hy sinh một chút ở giai đoạn đầu game Đấy, để chúng ta có được cái cái cái cái những cái đồ chấn phái, những cái đồ chấn phái ở giai đoạn late game. Đấy. Với 9m thì thực ra thì giáp băng thì nó vẫn là chấn phái rồi. Đấy, cái tiếp theo thì nó có thể là cái huyết trượng. <clears throat> cũng là chấn phái luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mà bắn trưởng mạnh ấy thì ờ, cái cái cái ờ, độc đá của nó sẽ lâu hơn. Đúng không? Thế là hai cái món đồ đấy thì theo tôi nhá là tôi sẽ lấy hai cái món đồ đấy đầu tiên Đấy còn đồ cam ấy Còn uh, những cái món đồ khác thì <clears throat> Có thể là cái tiếp theo Mà đồ cam tiếp theo nó sẽ là cái um, Cái gậy tá ác Hoặc là cái cấm đánh hai Nếu mà tôi chưa mết Thế thôi À có một cái nữa có thể là lấy ở cái slot thứ ba Đấy chính là cái RO ấy Cái ngọc RO ấy Đấy Cái RO là reset lại trưởng thì cũng kinh Nếu mà có rớt Có rớt thì chơi cái đấy nếu mà chơi bằng con co là con rớt thì lấy cái RO nó lại ngon ở cái slot thứ ba. Tức là cái huyết trượng là thứ hai, cái RO thứ ba là ngon. Đấy. <clears throat> Nhiều anh em sẽ nghĩ đến cái hack. Cái hack cũng được ở vị trí thứ ba nếu mà team địch nhá có bọn Clyde thì lấy cái hack, còn nếu không thì thôi, không cần. Đấy không cần hack. Thực ra thì cũng uh, cũng không cần hack lắm đâu. Ví dụ như có Clyde thì là có nhiều kiểu counter. <clears throat> tôi thực ra tôi cũng không cần hack lắm. Bởi vì nếu mà chơi cũng gặp Clyde nhá Thường ấy tôi vẫn lấy huyết trượng Tôi vẫn sẽ lấy huyết trượng Mà tôi ưu tiên huyết trượng hơn Đấy còn cái hack nhá thì như này này <clears throat> Tôi sẽ uh, cái cái slot 11 ấy hoặc là slot 12 nhá nếu mà chúng ta lên được 11 12 mà chơi được Clyde ấy ở late game ấy, tức là chúng ta solo late game đúng không? Không có cái trường hợp là phải dãy chết, không có trường hợp là phải coi như là là là là là bị top 8. Đấy thì chúng ta solo ở late game, chúng ta có thời gian để chúng ta có thể chuyển bài lên được 11 thôi nhá là chúng ta kẹp vào được một con Squire nó là chơi được với Clyde nha anh em nhá hai sao chơi được luôn không cần thiết phải lấy huyết trượng lắm đâu Đấy, huyết trượng nó cũng chỉ là một giải pháp thôi <clears throat> chúng ta có thể chơi 6 mét 6 mét kẹp 4 spirit hoặc 6 mét kẹp 6 spirit à, kẹp với cả square ăn ngay không sợ anh em ạ nên là cứ bình tĩnh <clears throat> không có vấn đề gì hết nhưng vấn đề ấy, nó là phải là cái cái bộ mà nó trấn phái của cái bộ này đã lấy cái hai cái món đồ trấn phái đã đấy còn những cái món đồ mà nó là thuộc về cái tùy chọn ấy thì chúng ta lấy sau đấy thừa thì lấy không thôi đấy bây giờ cứ, cứ huyết triệu với cả giáp băng trước anh em nhá ok tôi thực ra tôi xác định lấy này tôi cũng không có chuyện thắng ở đâu chỉ giữ máu thôi anh em ạ Meta này là nó có cái bộ Spirit rất mạnh Đấy Có vẻ như là cái bộ Spirit nó đang làm gọi là chủ meta đấy Lấy con gấu vào câu anh em ạ Tôi nghĩ tôi sẽ câu gấu Ok Nói nói cái meta spirit thì nó cũng không phải Bởi vì là nếu mà cái bộ spirit này này Đấy, hôm qua tôi có cái thắc mắc hỏi các anh em thì anh em cũng trả lời tôi rồi Đấy chính là việc là Spirit này mà gặp Greater thì như gặp bố luôn Tức là nó sẽ không có bất cứ một cái hiệu ứng nóng đá nào cả Đấy và nó sẽ phí những cái slot Spirit Nó sẽ chả có một cái tác dụng gì hết đối với cái bọn Greater Chính vì thế là cái meta này nhiều người chơi Spirit thì cũng sẽ có là coi như là uh, nhiều người chơi Greater thôi Mà nhiều người chơi Greater thì đấy anh em biết là nó thành ờ, meta Greater đang top 1 tier đó nó đang là xếp vào tier đầu tiên đấy Với tỷ lệ thắng là cao nhất luôn <clears throat> Tỷ lệ thắng cũng như là tỷ lệ chọn là cao nhất Là bộ Greater Thậm chí là bây giờ tôi thấy là cái bộ beat là bây giờ bắt đầu thấy chả có ai chơi Còn lai bắt đầu không biết là có phải là lép ngầm không ờ, yếu vậy này luôn Nếu mà anh em có nhận xét giống tôi thì anh em có thể confirm vào phía dưới nhá Chứ tôi thấy tôi bộ lai yếu lắm chả ăn được ai đâu <clears throat> Nine Blade Line ba sao ừ, Nói chung là cũng vẫn chưa thua Không hiểu, không hiểu, không hiểu Anh em chơi anh em thấy nó yếu hẳn đi đúng không Nhưng mà tôi tôi không hiểu tại sao nó yếu <clears throat> Phải có một cái lý do đấy Phải có một cái lý do đấy mà mà mà nó yếu đi Đấy nhưng mà tôi cũng chưa biết là lý do tại sao Clyde nó yếu đi Trong khi là nó không hề có giảm sức mạnh gì ở cái bộ đấy cả Nhưng mà cảm giác như bây giờ nha Line Blade Line cầm ba tia Đấy, không quẩy ôn như ngày xưa nữa mà bây giờ Lime Blade Line ấy Có ba tia nhá Có kích hoạt người lùn đứng góc vẫn chết như thường Tôi cũng chưa hiểu giáp nó bật có vẻ nó kém bật giáp hơn Hoặc là đam nó bé hơn Hoặc là đánh nó chậm hơn Hoặc cái lẩy của nó có vấn đề Đấy Nhiều khi nó là lỗi game Hoặc là có thể là bây giờ nó lại không phải là lỗi game Nó bị lỗi mà có thể là trước update nó mới là bị lỗi Đấy <laughs> Tức là ngày xưa chơi con live Blade Line mới là bị lỗi Nó mạnh quá cầm cái hai tia vào quẩy ôn nhưng bây giờ khác bây giờ cầm hai tia vào vẫn chưa là gì đấy vẫn coi như là bị đấm xuống hố top top tám bình thường đấy có những cái trận đấu nha mà tôi đã nhìn thấy có những cái người chơi live bullet live ba sao kích hoạt người lùn ở level 8 6 cửa like đấy kích hoạt người lùn live bullet live kẹp glacier vẫn vây màu như thường anh em ạ top 8 thế nên là tôi tôi nghĩ là là, là cũng có vẻ như cái bộ đấy là bây giờ là bắt đầu có vấn đề rồi đấy nên là meta này bây giờ cảm giác của Gladiator bây giờ đang bà, bà quá anh em ạ dễ chơi <clears throat> à còn có cái bộ nữa là cái bộ feather bộ feather có vẻ tự nhiên lại mạnh lên cũng chả hiểu ôi rồi đây rồi anh em ơi ui giời <laughs> được tôi là tôi chỉ đợi con này ra thôi anh em ạ à. Bây giờ tôi chơi nhiều ờ, cái bộ gấu này lắm Trận nào tôi cũng câu gấu luôn Thế nên là Kiểu như là bây giờ ấy Tôi cứ xác định là cái trận đầu đấy nó, nó có cái con gấu mết là chắc chắn Đấy bởi vì là Mình chơi nhiều mà Mình chơi nhiều là là, là, là Máy ấy, Nó có một cái trí tuệ nhân tạo AI ở trong cái con game này Nó giúp cho máy nó nhận biết được là chúng ta đam mê cái bộ gì Đấy chúng ta chơi nhiều cái bộ gì thì nó sẽ cho chúng ta chơi cái bộ đấy nó giống như cái việc là anh em lướt facebook hay là lướt youtube ấy đấy anh em thấy là khi anh em quan tâm đến một cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ hay hiện ra để cho anh em xem Đấy, anh em thích một cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ hay hiện để bắt anh em xem. Chính vì thế nó nó gây nghiện đấy. Thì cái trò này nó cũng thế thôi anh em ạ. Nó y hệt luôn. Đấy. <clears throat> Nó đánh vào cái tâm lý người dùng anh em hiểu không? Chơi mình thích chơi cái gì, người ta sẽ cho mình chơi cái đấy. Rồi, tôi sẽ ghép cái bờ link à. Còn một viên ngọc nữa, một slot cho ngọc nha anh em nhá. Ở phía trong. thế là bây giờ có thể ghép Blink thừa một slot. Nên là ghép Blink cũng được. Tí nữa ngọc này, ngọc ở trong kia, tí nữa có thể ghép cái ờ, giáp băng. Ok. Rồi. Đấy, thế nên tôi mới bảo là cái này nó là nó là nguyên tắc của kinh doanh rồi. Chúng ta ờ, nếu mà cái người mà người ta bán hàng ấy, người ta biết được cái sở thích của chúng ta ấy, người ta đánh vào cái sở thích thì người ta sẽ bán được hàng bán được nhiều hàng đấy đấy chính là lý do tại làm sao <clears throat> anh em cứ tin tôi đi anh em không tin anh em sửa farm khoảng ví dụ anh em thích chơi assassin anh em sửa farm khoảng 100 trận assassin cho tôi <laughs> thế nào nó cũng sẽ ra assassin cho anh em chơi khẳng định luôn <clears throat> đấy nhưng tôi tôi là tôi phải nói thật với anh em là nói là 100 trận chơi gấu thì uh, nó cũng không đến đấy nó cũng không đến 100 trận nhưng mà chắc là cũng nhiều cũng phải tầm uh, à, 50 trận Đấy 50 trận trong một mùa thì nó cũng căng rồi 50 trận là có gấu để câu Đấy cứ có gấu là câu thôi Thì bỏ vào thì nó cũng hay ra gấu Và tôi cũng rất là hay chơi mết Chính vì thế là khả năng mà ra được mết nó là rất là cao Anh em tin thôi nhá Nếu anh em không tin anh em có thể thử mà ờ. <laughs> Còn nếu mà anh em không không thử nữa thì tôi, tôi chịu tôi cũng chả biết làm nào <clears throat> Đấy nhưng mà đấy anh em cứ thử thử thử thử ngẫm lại những cái gì mà tôi phân tích mà xem nhá. Anh em cứ ngẫm lại những cái gì mà tôi phân tích xem. Anh em sẽ thấy là tôi phân tích chỉ có chuẩn thôi. Anh em sẽ được máy nó sẽ cho anh em chơi những cái gì mà anh em muốn. Đấy, nó sẽ hiện ra những cái gì mà anh em thích chơi. Thì anh em sẽ đam mê với những cái uh, line up đấy. Đồng thời là anh em cũng thích cái trò này luôn. Đấy, gắn bó với game lâu dài Ui gặp là có chuỗi này Chuỗi cộng 5 Nhưng mà này to quá anh em ạ Vãi đái 1, 2, 3, 4, 5 5 con hay sao thì không đỡ được Anh em ơi Mặc dù là tôi là cũng có gấu mết lướt liếc các thứ đấy Nhưng mà Bọn này là bọn phe giờ Nó có hồi máu Không được không được không được không được không được Cố gắng lắm rồi đấy Nhưng mà mạnh quá Đối thủ mạnh quá anh em ạ Nó có một con tabu Nên là nó rất là khó chịu Kể ra mà vừa lấy có cái con uh, flame hay sao thì chắc là cũng ăn được đấy Thôi không sao Không sao anh em ạ Không sao chúng ta sẽ gỡ lại sau Cho con uh, Không được Cho rồng vào thì nó sẽ À ừ được Cho rồng vào được Thay con này ra Mất cửa lai thôi <clears throat> Nhưng mà được ba rồng À không Cho con này vào Ok Vừa được human vừa được rồng luôn Bây giờ chúng ta sẽ phải cho human vào cho nó gỡ lại anh em ạ à. Đang thọt tiền quá rồi Anh em thấy đấy Bây giờ round 13 tôi đang không có đồng nào Đấy không có chuỗi Hơi thọt tiền Ui gặp thằng này lại thua rồi Thắng làm sao rồi thằng này Đấy vào cái con sơ cầu mết nó chết luôn kìa Khỏe quá Gặp hai thằng có chuỗi đều không cắt được Chuyện này toang quá nhở Chết rồi <laughs> Ui anh em ơi Tôi bắt đầu có cảm giác không ổn Ở trong cái trận đấu này Hết hồn rồi anh em ơi Mẹ hết tiền rồi thế này Round 14 không có đồng nào thế này Chết rồi Không ổn tí nào luôn ấy Chết rồi tôi phải làm nào bây giờ Làm nào nhở <clears throat> Toàn một sao anh em ạ Lèo khéo quá bây giờ phải ra được gấu mết hai sao thì mới chơi được Thế này thì có chết không nhỉ Tôi bắt đầu thấy cảm giác top 8 nó đang đến rất gần <laughs> Rất gần rồi anh em ơi Ôi mẹ ơi Phải đái ạ à. Bây giờ tôi đang top 4 từ dưới lên Nó form đủ Ui ôi gặp cái thằng này kinh lắm này clear nổi không đây chết tôi rồi con gấu mết nó chết rồi anh em ơi ui mẹ ơi ác thế biết được kẹp sâu kẹp được cả con dơ so đẻ sâu nữa thôi xong tôi rồi chín máu à quá toang luôn ấy, <clears throat> thật là như thế luôn không ổn rồi anh em ơi Không ổn rồi Chết tôi rồi Khó thế nhờ <clears throat> Sao tự nhiên thì tôi thấy không khí lại trầm lắng đi nhá <laughs> Dã man thật sự Ôi mẹ ơi Thế này là không câu gấu rồi Anh em biết là bây giờ tôi không dám bỏ cái con gấu vào tôi câu luôn ý Dã man chưa Bây giờ tôi không dám bỏ cái con gấu đù vào để tôi câu gấu nữa Bởi vì là bây giờ nếu mà câu như thế khả năng toang quái nó là cao luôn toang cái đau quái này luôn ấy chứ không phải đùa đâu Anh em ạ, toàn một sao Ít ra phải có một con tăng cơ hai sao thì tôi mới coi như là yên tâm được Chứ còn cái tâm này anh em nhìn kìa Mẹ ơi Rau này mà tôi bỏ con gấu đù vào là có khi là toang luôn đấy Rau quái đấy <clears throat> Sợ thật sự Tầm này là phải tích tiền rồi anh em ạ Giáp băng Có giáp băng đây rồi nhưng mà giáp băng cho con nào cầm Đấy vấn đề là bây giờ nhá Ghép giáp băng Ừ thì cứ cho là ghép giáp băng đi Nhưng mà bây giờ con nào cầm Đấy Cái vấn đề là bây giờ ấy Là cũng chỉ là con gấu này thôi Cái con Thunder ấy Nó chưa lên được hai sao là con Thunder chưa cầm được giáp băng Chứ còn con Thunder mà lên được hai sao Thì cái câu chuyện nó lại khác anh em ơi Bây giờ bài khéo quá Cho cặp thằng nào nó cũng đẩy Cái tầm này round 16 rồi Không còn coi như là sớm nữa <coughs> Không còn sớm để mà mà đùa đâu anh em ạ à. Chết tôi rồi Chắt chiêu từng cuốn sách một <coughs> Quá đáng sợ Chắt chiêu từng cuốn sách một Làm thế nào để tôi lên 9 được nhỉ Lên 9 là 6m 6 human Ở level 9 6m 6 human là cũng chơi được Để tôi kiếm thêm mấy con khan vào Cho nó dễ chơi anh em ạ Kiếm con khan vào để ra khan một cái là quay xe luôn Ôi tôi áp cấp rồi gặp cái thằng bị ao Lãng phí quá Phí mất 20 đô Round này là là là, là up hơi sớm. Trời, tính được gặp thằng này chắc cũng chả có bao giờ up đâu. À bây giờ Clyde này, nếu mà lên được 9 cho con này vào thì nó cũng sẽ đủ 6 human đấy, nhưng mà <laughs> nhìn trông cái con đường lên 9 nó xa vãi cả đài luôn. Ồ. Oh. Còn xa lắm anh em ạ. À. Bây giờ tôi chỉ mong là những cái con mà nó đang có cặp ấy nó lên hai sao hộ tôi rồi. Nhưng mà bây giờ thực ra là cũng chỉ có một cặp Ồ khó quá Ủa khó quá anh em ạ Chuyện này còn có bọn Clyde nữa cơ Bọn Clyde nó sẽ đẩy nhiều đấy Chơi cái đội hình này nó rất dễ là coi như là xuống hố Bởi vì là chỉ cần là một sơ sẩy thôi Không đủ tiền Kiểm soát tiền không tốt là xuống hố ngay Và bây giờ tôi đang dính vào cái tình trạng là bây giờ tôi hết tiền Hết sạch tiền rồi đấy Round 17 hết sạch tiền ở level 8 thì là chết rồi Bây giờ xoay sở cái kiểu gì Bây giờ bây giờ Nếu mà bây giờ muốn sống ấy thì nó sẽ phải tự ra là con Dragon Clay 2 sao hoặc là con già 2 sao. <laughs> Chắc chắn là không thể roll rồi. Từ tầm này thì roll cái gì nữa đâu anh em. Nó làm gì còn tiền mà roll. Cái tầm này chỉ là tự ra thôi. Mẹ ơi nó ra con này hay sao để có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Khó nhỉ. Thiếu một mét 9 <clears throat> mét ở level 9 Nếu mà lên được 9 ấy Cho Nếu mà đánh 9 mét riu Ra con rồng chơi 9 mét riu Vứt luôn rồng Vứt luôn Dragon Clay chơi 9 mét riu luôn Ở level 9 luôn Ok Hết rồi anh em ạ Không còn cơ hội nữa rồi <clears throat> Tôi thật với anh em bây giờ mà không quay xe chết ngay cái bộ human mà kết hợp với rồng mết biết các kiểu các thứ ấy Nó bây giờ nó không chơi được cái tầm này nữa rồi Khó lắm Bây giờ mới chỉ cần ra một con mết nữa thôi nhá 9 mét luôn Chơi 9 mét luôn Cho gấu gấu gấu gấu mết một sao gánh kèo Bởi vì gấu mết một sao này này nó vẫn ăn được Nó vẫn nếu mà nó kết hợp với 9 mét nó vẫn khỏe Đấy <clears throat> Nó cũng giống như cái con gấu assassin một sao ở trong bộ 6 assassin ấy Hay là bộ 6 bit ấy Nó chỉ cần một sao nhưng mà nó khỏe cái quan trọng là nó khỏe Còn bây giờ Tôi đang phân vân không biết là tôi có nên bán Mấy cái con human ở phía dưới này không Để mà tích tiền không này Bây giờ mà nó lên được hai sao cho vào Chưa chắc đã làm được cái gì trò gì đâu Anh em ạ Bây giờ lên hai sao cho vào cũng vẫn yếu Cái tầm này thì ăn ai ở đâu Đúng không <clears throat> Bây giờ chỉ cần ra một là con rớt, hai là con rồng 5, 5 đô thôi anh em ạ. Rớt hoặc rồng 5 đô thôi. Ui tôi vẫn ăn thằng này nhá Tôi có thằng nó chơi vậy À vẫn chơi Goblin Chắc thằng này nó nó, nó chơi kiểu Hyper Road à mày quá có thằng bị ao là nó lém cho một chút tiền để có tích được Tôi nghĩ là tôi sẽ bán Newman đi thôi À cho cái con gấu này vào round này đi Cho gấu vào để câu gấu ở round này <clears throat> Cho gấu là có dấu hiệu đấy Dấu hiệu dấu hiệu Anh em ạ Nhiều khi nhá chỉ có những cái tình huống như này này Đấy, chúng ta tự nhiên ra một con gấu chúng ta có hai gấu vứt vào cái rau sau ra con gấu mết sau một kem ra một quả trứng ở rau sau thì ú, <laughs> đừng vẽ nữa tuần ơi câu chuyện nó chỉ có trong cổ tích thôi nhá nhưng mà đấy là những cái tình huống mà rất có thể ờ, sẽ xảy ra và chúng ta có thể lật được cái kèo này đấy uh, không có gì rồi anh em ạ à. <laughs> tôi đang có một cái mong ước nó rất là viển vông Đấy, không có anh em <laughs> cày thế nhở ua liệu rằng có hy vọng thêm đến round sau không nhở bây giờ áp chín vẫn câu gấu tiếp có được không được không một round nữa đi liều phát xem sao liều phát anh em ạ trước khi có có có 9 mét thì chúng ta cũng chưa thể có một cái cái, cái, cái gì ở đây cả. Chưa thể làm gì được đâu. Thôi dừng lại ở 9 chơi thôi anh em. Trận này không lên được 10 đâu. Chơi ở 9 thôi anh em ạ. Khó à? Đấy, con Clyde, Glick cái thứ này thì nó sẽ đẩy kinh khủng lắm này Bắn đéo mất máu luôn Cay nhở Sợ sự Ui ui rồi đây đây đây rồi Đây rồi anh em ơi Ôi rồi ôi Từ từ đã nào Để xem nào năm rồng năm rồng vào đúng không năm rồng thì phải bỏ con gấu ra Tức là không câu được gấu nữa rồi năm rồng Thôi tôi, tôi bán gấu thôi Hết slot rồi Lên 11 thì cũng cũng mới là năm dòng 9 mét anh em ạ Thôi 9 mét 9 <clears throat> mét trước Theo tôi đánh giá thì 9 mét khỏe hơn Anh em ạ 9 mét nhưng mà chúng ta vẫn có ba dòng Đấy Vẫn có ba dòng 5 dòng chưa chắc đã mạnh bằng đâu 5 dòng 6 mét làm sao mà ờ, khỏe bằng 9 mét được <clears throat> Được chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Tôi nghĩ là ổn rồi đấy Đấy nó chính là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể lật được ở trong trận đấu này khi mà chúng ta form đủ Celeji. Mặc dù là co chính ấy nó con gấu này nó không lên được hai sao nhưng mà đủ Celeji thì nó vẫn mạnh. <laughs> Trò chơi này nó là như thế đấy anh em ạ. Có những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết chúng ta chuyển đúng vào cái form bài thì nó sẽ mạnh lên. <clears throat> ok. Trong cái giai đoạn đây bây giờ mới là round 22 thôi anh em ạ. Bây giờ mới là round tức là nó mới qua cái round 20. Thì thường là ở những cái round này này những cái bọn như là 9 mét fake ấy nó bắt đầu nó form được bài 6 bit là nó bắt đầu nó form được bài thì chúng ta bây giờ cũng đạt 9 mét rồi đấy thế nên là bây giờ nó lại là vô tư nhá anh em nhá tầm này lại vô tư rồi <clears throat> làm thế nào để lên được 10 này làm thế nào lên được 10 sau lên 11 lên 11 thì kẹp được là 5 dòng 9 mét thì cũng được nói chung là nếu mà là, bây giờ tích sách dần thì cũng có thể lên được 11 đấy anh em ạ Đấy, quả quái tôi sẽ bỏ 6 human vào thôi Thì tôi nghĩ là tôi, tôi đủ tiền lên 10 là tôi sẽ lên được 11 Đấy, tầm này mạnh rồi anh em ơi Thấy chưa? 9m rất uy tín nhá 9m nhưng mà kẹp con gấu Mặc dù là nó là con gấu một sao thôi Nhưng mà nó rất khỏe anh em ạ Đấy, vừa clear cái bọn 9 Hunter <clears throat> Thằng kia chưa chưa Chưa đủ 9 Hunter Nhưng mà nó là cái bộ Hunter và clear rất nhanh Đấy, clear rất nhanh luôn Rồi <clears throat> Nó có ba rồng mà Nên là vào cái là cái con ờ, rồng ba tiền nó sẽ Trích vào cái con uh, có đam to nhất của địch luôn Đấy nó sẽ đóng đá con đấy luôn Bởi vì chúng ta đang ở bộ 9m Nên là cái con rồng ba tiền ấy Nó ở trong bộ 9m thì ờ, khi mà nó ghim cái dây vào bất cứ một con nào Thì con đấy chắc chắn là nó sẽ đóng đá đến chết Hay không? Hay Chúng ta có một con Dark Spirit ở trong round này có mua không nhỉ? Bây giờ mua thì hơi thọt tiền nó không lên được 11 nhưng mà tôi tôi ờ, cũng thấy cái con Dark Spirit này hơi <laughs> thôi thôi thôi, thôi mua <clears throat> nó không thể nào mà cưỡng được một cái con 5 đô ấy thực ra là bất cứ một cái con 5 đô nào mà nó ra ấy, thì tôi sẽ mua thôi anh em ạ chứ còn cũng không phải là Dark Spirit đâu một con máy bay một con bom tôi cũng đều mua hết đó là những cái con mà chúng ta có thể lên 10 chúng ta kẹp vào mà thế tội gì mà không không không mua đâu mà nếu mà chúng ta chả may mà chúng ta lại trận này lại lên được 12 ấy thì nó sẽ là 4 Spirit uh, ờ, 9m thì anh em thấy cái bộ này nó có được không? <laughs> Tôi nghĩ là nó hơi bị được luôn đấy. Ui anh em nhìn này. Có đáy chưa? <clears throat> Quá mạnh. Thái à, chơi 9 phe giờ à? À 9 phe giờ. 9 phe giờ mà chơi hàng riu à? Chơi như này là chơi 9 phe đồ riu đấy. u uh, đây rồi đây rồi đây rồi từ từ nhá thế này phải bán một con đi để mua con rồng 5 đô bán con gì đi đây u uh, tôi chả biết bán con gì cả không được tôi bây giờ tôi muốn sách cơ Rau này là là, là không lấy sách nữa à thôi từ từ đã vậy thôi cứ từ từ phải mua hai con này anh em ạ <clears throat> phải mua phải mua bây giờ mà tôi lấy sách thì tôi không có slot tôi mua bây giờ tôi không bán được con nào cả anh em nhé. Những cái con ở trên bàn cờ bây giờ không bán được con nào hết Nói chấp nhận là bây giờ cái round này là không có sách đi. Lấy mua một quyển thôi Thay vì lấy bốn quyển chúng ta lấy một quyển ở round này thôi Mà tôi cũng tính cả rồi là nếu mà tôi bỏ cái bộ 9m ra Tôi chưa chắc tôi đã ăn ở round quái đâu anh em ạ Thôi Chơi nó cẩn thận <clears throat> Cái tầm này là phải chơi cẩn thận rồi Chứ không không chơi bố láo đâu Không có đồ là chết đấy Giáp băng Ok Trấn phái đây rồi nhá anh em nhá Có trấn phái thì câu chuyện nó sẽ khác đấy Anh em biết không Cái bộ 9 mét ấy nó chỉ cần có trấn phái thôi Anh em ạ Nó không cần gì nhiều hơn đâu Nó chỉ cần có trấn phái thôi <clears throat> Anh em chơi 9 mét phất hay 9 mét riu Anh em đều cần phải có cái giáp băng Ở round thứ 25 Đấy tôi khẳng định với anh em luôn Ông nào mà bảo là chơi 9 mét không cần giáp băng Thì ông ờ, Ông ông để comment cho tôi nhá Đấy, để xem tôi, tôi xem xem là ông ấy là ai <laughs> dạ man vâng, thật sự <clears throat> cái, cái cái giáp băng là cái món đồ mà, mà bắt buộc phải có không có là không chơi được 9 mét 9 mét toang luôn đấy 9 mét mà không có giáp băng thì xác định là 9 mét xuống hố còn 9 mét giáp băng nó là một cái gì đấy mà nó, nó khác biệt lắm anh em ạ à. khác hẳn luôn đấy ok đấy, chơi với Clyde nhá ừ, tất nhiên là không ăn được tầm này thì tất nhiên là tôi không ăn được rồi ôi <clears throat> kìa làm gì có chuyện không ăn được Ồ, ồ, ồ như nào Ui anh em ơi Thấy chưa Được không Hơi bị được luôn Được cái chứ Ui ăn được luôn này Đẩy chết luôn không Ui rồi chết luôn mới căng Thế đéo nào anh em ơi <laughs> Ôi mà anh em ơi nhìn này Tôi đang bắt đầu đi lên rồi đấy <clears throat> Anh em nhìn thấy tôi đang ở top 3 không Rồi bây giờ sẽ là cái uh, ờ, BKB Những món đồ không thể thiếu anh em nhé Tất nhiên là chỉ dừng lại cái món đồ tím thôi Chứ còn món này tất nhiên là sẽ không lên cam Rồi, Dark Spirit Vừa lấy tôi đã mua con Dark Spirit chuẩn bị để có thể lên 10 cho vào Và bây giờ tôi đã cho nó vào được rồi Rồi, thế này là lên được 11 đấy Lên được 11 một nó sẽ là 5 rồng 5 rồng 9m ở level 11 5 dòng 9 mất ở level 11 này Level 12 thì sẽ là gì Le Level 12 nó sẽ là kẹp Spirit Kẹp kẹp kẹp kẹp con Light Spirit Có vẻ rất ổn đấy nhá Gặp Clyde chắc là vẫn thua thôi Khi mà chúng ta có Dark Spirit với Light Spirit Thì chúng ta mới thắng được Nhưng mà chắc là lọt không nhiều Ui Vớ vẩn ăn được không Ăn được thì nó lại vã quá Không không tôi không nghĩ là ăn được 9 m mà ăn được Clyde thì nó lạ lắm anh em ạ <laughs> Nó không nó không bình thường lắm <clears throat> Thằng này dồn đồ cho Avenger Clyde Dồn đồ cho Avenger Clyde <clears throat> Ok Ờ nhưng mà làm nào lên được 11 đây Bây giờ chắc là phải tích Tích sách Tích human đó Bây giờ có human thì chúng ta sẽ mua Chúng ta tích dần Để đến cái round 30 thì có thêm bốn quyển sách nữa Sau đó một vài round nữa chúng ta thắng được Chả may thắng được thì sẽ có có sách để lên được 11 Nhưng mà cái đội hình này này Bây giờ ấy Mà nó nó chưa được cái con già 2 Với cả cái con con con uh, Thunder Spirit 2 sao ấy Thì tôi nghĩ là cái con gấu Bây giờ cái con gấu một đô nó khó mà nó có thể gánh được Cái tầm này là tầm bắt đầu đến lết game rồi Khó lắm anh em ạ Vẫn ăn được cái bộ bit Hay Ui Ui anh em có thấy gì không Anh em có thấy cái con gấu mết một sao và nó gây được 11.000 đam không Vãi đái chưa Ui đây rồi đây rồi đây rồi, đây từ từ nhá Light Spirit vào thay cho Dark Spirit này <clears throat> Lancer có mua không nhở Lancer cũng được nhá Lancer chơi cũng được luôn Từ từ thế thì sẽ phải bán với con Bán con gì đi đây Không được Có lẽ là tôi sẽ bán cái con Dragon Clay nhưng mà bán Dragon Clay thì nó sẽ lại bị mất uh, human Không Bán con này Thôi không chơi rồng nữa Anh em nhá Không có 5 rồng nữa Tôi nghĩ là chơi 5 đô 9 mét kẹp 5 đô Thế là được Cần gì 5 rồng làm gì Lằng nhằng Vào tung trưởng ờ, luôn hay là tung chậm một vài giây thì nó cũng chả khác gì nhau lắm Anh em ạ <clears throat> Đằng nào cái con gấu mết vào nó cũng tung trưởng luôn mà Nó có sắp băng <clears throat> Bây giờ gấu Gomez một sao mà nó gánh thật đấy Đúng là gấu Gomez một sao mà kẹp có 9 mét Đúng cái bộ của nó ấy anh em Đúng cái line up của nó Nó rất mạnh Y hệt như là cái con gấu assassin Ở trong bộ 9 assassin luôn Cái con gấu assassin một sao rồi Mà nó mạnh lắm anh em ạ một sao thôi nhưng mà nó cầm đồ vào nó nhảy một phát vẫn là coi như là bay tất cả luôn Đi cả hàng luôn Chỉ cần là có đồ thôi rồi và hôm nay đúng cái trận đấu này tôi đã thực hiện được cái lời hứa của tôi hôm qua Đấy là kẹp cái con Light Spirit vào để xem là 9m liệu rằng là sẽ có hiệu ứng của cái bóng không nha anh em nhá Ui không có rồi anh em ạ Có không? Có không? Có không? Có không? Ê Anh em có nhìn thấy lúc cái con gấu lướt qua là có cái bóng hiện lên không nhỉ? Đấy Có phải không? Ơ Có phải không nhở? Không nhìn rõ, không nhìn rõ anh em là confirm hộ tôi nhở Tôi nhớ là vừa nãy nhá là cái giáp băng ấy Sau khi mà nó bật cái băng lên thì không có hiện tượng gì xảy ra Nhưng mà tự nhiên nhá Tự nhiên lúc đấy lại có rất nhiều những cái cái cái cái bóng nó hiện lên Đấy đội hình này làm gì có khống chế đâu Vậy thì cái bóng nó hiện lên là tại sao Tại sao tại sao tại sao Ồ oh. không biết được <laughs> Cái này lại phải anh em lại phải tua lại cái đoạn đấy để để confirm cho tôi rồi Mọi thứ nó diễn ra nhanh quá anh em ạ Tôi chưa biết là cái gì cái cái cái cái, cái gì luôn ừ, Thử rau này nè rau quái này xem nào Tôi nhớ là cái giáp băng nó bật lên Là không có một cái hiện tượng gì xảy ra cả ờ, Giáp băng thì nó cũng có gây đam đúng không Đúng Giáp băng có gây đam này Thì chắc chắn là nó sẽ có đóng đá nhưng mà cái đóng đá đấy thì nó lại không tính là là, là có hiện tượng là cái bóng của cái con Light Spirit nó hiện lên. Ừ, thế cơ mà. Thế nhưng mà lại cái trưởng khác thì sao? Cái trưởng của những con khác. Ô nó lại còn phụ thuộc vào con nào cơ con khác nó bắn trưởng thì nó lại gây ra anh em ạ đấy, từ từ nhá xem lại nhá đấy không có nhá không có nhá không có có đấy anh em thấy không có vậy đó là cái gì vậy đó là đấy có có có con già cũng có luôn ui anh em ơi vậy là con già bắn nó cũng có hả phải không <laughs> ui tôi tôi tôi rõ ràng tôi nhìn thấy nhá là vừa nãy là có ba lần bóng hiện lên vậy là bóng hiện lên là nó là từ cái gì nhở ô ở đây nhá, ở trong đội hình này nó chỉ có Nó không có khống chế luôn ấy Đội hình này làm gì có khống chế đâu Nếu mà khống chế nó chỉ có duy nhất cái cái cái, cái khống chế là đến từ uh, Cái hiệu ứng của cái cái bộ 9m Tức là đóng băng thôi Bắn trưởng đóng băng thôi Mà vừa nãy tôi nhìn thấy có 3 lần là cái bóng nó hiện lên Đấy Vậy thì ba cái lần đấy Nó là cái gì Có vẻ như là cái con già Nó bắn trưởng Nó có cái khả năng đóng đá Kèm thêm cái hiệu ứng của con Light Spirit Khả năng như thế là cao Thử phát nào Đấy rồi à, Thử xem là cho phọt trưởng nào Ơ ờ, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, anh em thấy không Anh em thấy không Mẹ, cái gì nhở Đấy, anh em thấy không, một loạt những cái bóng nó hiện lên nhá Thế là thế nào Ủa, ai giải thích cùng tôi cái <clears throat> Tức là có trưởng được, có trưởng không à, hay như nào ấy nhở u cái quả vừa lấy tôi nhìn thấy bóng hiện lên nhiều lắm anh em ơi bóng hiện lên nhiều lắm nhưng mà tôi không rõ là cái gì luôn ấy anh em đừng có nói với tôi là nó là do hiệu ứng của speedit nhá speedit bây giờ tôi có hai con thôi nó không phải là 6 speedit à nó không phải là 4 speedit hay là 6 speedit đâu <coughs> lạ thật đấy thế là nó là thế nào nhỉ có lẽ chúng ta lại phải nhìn thêm một lần nữa mới được <laughs> nó nó nhanh quá anh em ạ vào game một cái phọt trưởng cái bay màu hết rồi còn đâu nữa chưa kịp làm gì ơ mà vớ vẩn tôi tôi trận này vớ vẩn ở top cao chứ anh em thấy tôi bây giờ tôi lại từ cõi chết tôi <laughs> tôi vẫn vẫn level 10 thôi nhá vẫn level 10 mà bây giờ tôi cảm giác là tôi là mạnh lắm anh em ạ <clears throat> chín han này ui chín han này ôi chín han cũng vớ vẩn thôi không ăn thua bạn ơi ô oh, cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận súng ba súng ba súng ba súng ba súng ba Ơ kìa già ơi sao lại quật vào đấy Súng mà Ui vẫn ăn được luôn Hay quá Khỏe đấy chứ anh em Nhưng mà không có sắc Rao vừa rồi lại không có sắc rồi Ui ra là con gấu bết hay sao ạ à? <laughs> Ồ thế mà lại ra con gấu bết hay sao Câu bằng đúng một con gấu bết luôn đây nó là cái dấu hiệu top 1 rồi anh em ơi Thế con này ra thì <laughs> nó khác gì là con gấu assassin ở trong bộ ờ, assassin lên được hai sao đâu Thôi xong rồi anh em ơi Thế thì trận này lại top 1 à <laughs> Ồ Ảo quá anh em ạ Đấy, thế, thế, đây, đây, đây, thế là cái việc của tôi giữ máu tốt Bây giờ tôi lại 35 máu sống sót Tôi câu ra cái con gấu mết Ở cái giai đoạn muộn Đấy, giai đoạn late game ra là con Gomez Nó lại top 1 rồi <laughs> Ôi giời ơi Thế mà đã có những cái lúc mà tôi nghĩ là tôi về top 8 <laughs> Vừa lấy phải đái thật Vừa lấy hết hồn luôn đấy anh em Vừa lấy hú hồn luôn đấy Cái lúc mà tiền tôi hết ấy Mà tôi toàn một sao ấy Lúc đấy thật sự rất là hú hồn May mà cái con mết một sao nó gánh cho tôi đấy anh em ạ à. Dã dạ man Ôi mày thế đấy <clears throat> mết một sao uy tín thật sự luôn rồi thế bây giờ Gomez 2 sao rồi Mà đầy nha bây giờ tôi kẹp Light Spirit rồi Thì cái bọn Light này nó có cái cửa gì nó ăn được tôi đâu anh em ơi Kẹp Light Spirit rồi Kẹp Light Spirit rồi Đừng mà thua đừng mà thua bạn ơi Đừng mà thua đừng mà thua đừng mà thua đừng mà thua Ô ô ô ô như nào như nào như nào như nào Như nào như nào như nào bạn ơi Như nào bạn ơi Đóng đá đóng đá đóng đá đóng đá đóng đá nó Ui không được rồi không được. được không được không được không được không Được không vẫn còn rồng vẫn còn rồng vẫn còn rồng Ui khỏe thế Khỏe thế bạn ơi Ui không được rồi Khỏe quá ngoài này full đồ, full đồ tanh, full đồ tanh. Ra được cả cả giáp xoay, ra được cả chiến thánh nữa giờ chịu rồi. Khỏe quá, không được, không được. <clears throat> Khỏe quá anh em ạ. Con full đồ tanh rồi, cướp điên nữa. Càng ấy. Vẫn thua thằng này. Phải cho Dash Spirit vào mới ăn được anh em ạ. Kiếm con Kunka cho vào để lấy human. <clears throat> Phải lên được 11 anh em nhá. Round sau round 35 mà tôi sẽ roll ra mấy cái con human nữa tôi cho lên 11 đã. Dark Spirit 2 sao vào thì chắc là vẫn ăn được thôi, không sợ đâu. Cái vấn đề là phải giữ được máu lên cái lúc đấy. Phải giữ được máu đến cái lúc mà Dark Spirit lên được 2 sao. Rồi chúng ta lên được 11 chúng ta cho vào. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề giữ máu bây giờ nó không còn quá khó đâu. Thực ra là con gấu Gomez 2 sao thì nếu mà có thua ấy thì tôi nghĩ là mũi nào lọt một con thôi. Không lọt nhiều. Rồi, ui bit bit vào bay màu luôn này anh em này. Dã man thật sự. Rồi xong rồi. Ok. Human này. Round 35. Từ từ nhá. Bây giờ phải cho human vào đã Ui lại Lancer này Không được con Lancer này phải mua Kiếm một con human nữa Một human nữa Kunka Ui đâu có anh em ơi Thôi thế trận này không lên được level 12 rồi Chơi ở level 11 thôi thôi kiếm một quyển sách lên level 11 thôi là được rồi Không thể là bỏ cái con Lancer được không thể bỏ Lancer được Lancer 2 sao cho vào tín Mà tôi nghĩ là nếu mà lên được 11 Thì tôi có khi là không phải là Dark Spirit đâu Mà nó sẽ là cái con Lancer ở đấy anh em ạ Tôi đang tính là nếu mà lên được 11 Thì kẹp Lancer chứ không phải kẹp Dark Lancer này bây giờ đang thiếu đam tay Đang thiếu đam tay anh em ạ Cần là, là cần đam đánh tay nữa một số những cái trường hợp là không để kết liễu đối thủ bằng bằng bằng cái việc là tung trưởng của con gấu mết con Gomez này nó chỉ clear khỏe thôi Chứ còn nếu mà đánh solo thì nó vẫn là yếu anh em nhá Chúng ta cần một con có để solo được Vào giai đoạn cuối game Đồ bây giờ lấy cái gì nhỉ Cướp điên Mặt lạ hút máu cuối Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy lấy cái chống hồi máu Đánh với Clyde lấy chống hồi máu ngon Lấy chống hồi máu ngon nhất rồi Rồi Lên đường 11 thì cho Lancer vào thôi anh em ạ Lancer giờ khấn cho lên được 2 sao luôn là ấm luôn Trận này khó có thể lên được 12 Nói thật là như thế Lên được 12 thì kẹp thêm Dash Spirit vào <clears throat> Lên được 12 thì kẹp Dash Spirit vào nó uy tín Cũng uy tín luôn Đấy Mà trận đấu này nếu mà thắng liên tục Thắng liên tục Sau đó thì đến round uh, 30 uh, 40 Round 40 tiếp tục thì chúng ta có thể là là, là, là, là lấy được bốn cửa sách nhưng mà khó lắm tôi nghĩ là không không đến được cái nào đấy đâu <clears throat> bây giờ cái bọn human ấy nó khó có thể nó sống sót được để mà có sách ấy anh em ạ nhưng mà cái tầm này tôi nghĩ là chín hunter có cửa ăn không không có cửa ăn được cái bộ này của tôi rồi Bây giờ 9 Hunter không có cửa ăn Đấy còn cái tầng tầng tầng tầng thằng Clyde đi rồi Cửa Clyde cũng không ăn được Bây giờ 9 Hunter ừ. 9 Hunter này là thiếu cái gì À bọn này là nó vẫn đang thiếu Tetsulami Đấy Bây giờ mà ra Tetsulami thì có ăn được không nhở Kẹp thêm cá vào thì ăn được không Tôi nghĩ là nếu mà nó kẹp thêm con Tetsulami thì có thể nó sẽ ăn được đấy Chính vì thế chắc chúng ta phải thêm cái phương án dự phòng ở đây Rồi Đây rồi Hay quá Linh hồn ánh sáng Rồi 4 Spirit anh em nhá Nếu mà thua Kìa kìa nó có Tetsulami rồi kìa Ui Tetsulami Blink luôn hả Càng đấy Số mết liệu gánh nổi không Ui Được đấy anh em ơi Vẫn ăn được này Thế thì cũng chưa chắc là phải kẹp spirit đâu Hay quá Được đấy Đấy anh em thấy không Con uh, à, Gomez nó sẽ đóng vai trò là clear Và cái con uh, Lancer nó sẽ đóng vai trò kết liễu Nó chỉ là hai con đấy thôi anh em <clears throat> Lên game chỉ sống hai con thôi Ui Cung đen nó lên được ba sao rồi Thôi chết rồi nó dồn đồ cho cung đen này Không ổn không ổn không ổn Có dồn không Dồn đồ không Ui có anh em ơi Nó có dồn đồ anh em ơi Nó chuyển dần sang bên này Thôi xong rồi Khó rồi Cung đen lên được ba sao hơi khó nhá Kiểu gì nhỉ Thực ra bây giờ cũng chả có xếp đồ Xếp xếp bài kiểu gì cả Cứ để này thôi Bởi vì thực ra ấy, Bọn này nó kích hoạt người lùn mà Đứng ở đâu nó cũng bắn được con yếu máu nhất thôi nó kích hoạt người lùn anh em ạ chính vì thế là đứng ở đâu thì nó không quan trọng lắm đâu đứng ở đâu cũng không quan trọng tôi chết rồi không ăn được anh em ơi đúng thật <clears throat> khó khó rồi lướt pha lửa giết con thỏ đã giết con thỏ đã giết con thỏ ui rồi không giết được lọt hai con ba sao cơ mất sáu máu có khi nào phải chuyển sang spirit không mà Spirit của tôi là mới toàn một sao thôi Chưa được anh em ạ Bây giờ bọn này nó phải lên được hai sao cơ Lên hai sao rồi mới tính tiền một sao thì vẫn chưa thể chuyển được Dark Spirit 2 đã <clears throat> Ít nhất là con Dark Spirit phải lên được hai đã Thì chơi 6 mét thôi 6 mét 6 mét 4 Spirit bỏ ba con đi kẹp thêm được cả một con ấy nữa nhở nếu mà thế thì <clears throat> bỏ ba con mết đi thì kẹp thêm được vào là một con uh, glacier nữa được được được được không ổn không ổn anh em ơi ui chết tôi bị lật keo 14 máu này khó nhở nó kẹp cá vào phát nó lật được luôn con cá uy tín thật đấy mết chơi kẹp cá kẹp hai cá vẫn ăn được bởi vì chúng ta thiếu cái đồ nắm tay anh em ạ phải cần thêm đồ cho cho cho con laser Thêm chút đồ nữa thì mới ăn được Phải thêm đồ laser đồ đánh tay nhá Xem ờ, ví dụ như round này có cái cướp điên thì ngon À không, không, không, không, không lấy được cướp điên Ra thêm một con dao nữa Một con dao và một cái uh, cái, cái cái cái đao Để ghép được cái cướp điên ở round này thì ngon Vẫn có thể ghép được nếu mà may mắn mà ra được cái dao Như này chắc không lên được 12 đâu nhở Chuyện này ờ, làm cái điều hơi vô nghĩa anh em ạ Ok Không được Ô giáp phản à Giáp phản cũng được đấy nhá <clears throat> Ok Giáp phản này nó bắn vào phản lại cũng ngon Giáp phản này là xuyên giáp này Nó sẽ không bị giảm bởi kháng phép Rồi thôi lấy cái chén thánh thôi Tôi nghĩ là hết đồ Chả lấy được cái đồ gì đâu Châu thôi Ghép được cái gì thì ghép thôi anh em ạ à. Hết rồi 14 máu với 9 máu Càng ấy Ok <clears throat> Ui hay quá Con rồng nó bớ được vào con, con, con cung đen Hay quá Được được được được Cung đen tạm thời nó sẽ bị à, à Là khống chế Nhưng mà như này có ăn nổi không Khó rồi Ui bật được chiến thánh kịp Hay quá Ui được được được được được được được được, được. Hay quá anh em ơi Ui rồi ôi Ui solo solo solo solo Solo Ui rồi Không nhấc tay lên luôn anh em ạ Nếu mà chỉ còn một mình con cung đen ấy là chắc chắn là solo đánh được nha anh em nhá <clears throat> Làm thế nào để clear được hết bọn nó Chỉ còn một mình con cung đen thôi Đã split lên được hai rồi này nó cho vào Mà bây giờ mấy cái con spirit còn lại nó vẫn một sao anh em ạ Chưa được Chưa được Phải lên được hai sao hết cơ bởi vì đối thủ có cái kích hệ người lùn ấy Nên là nó sẽ focus vào những cái con một sao sớm đầu tiên Đấy Những cái con đấy nó sẽ chết sớm Thì cái con Light Spirit mà nó chết ấy Thì chả có cái tác dụng gì với cái bộ bóng đá cả anh em ạ Light Spirit phải sống thì mới có cái bóng nó hiện lên anh em nhá Rồi thôi Nói chung là cứ 9m thôi Từ từ đã <clears throat> Round này thua thì cũng chưa chết rồi đâu Ui vớ vẩn tôi thắng này Ui rồi ôi anh em ơi như này thì mày ăn cái kiểu gì Bây giờ là còn một đánh với cả hai thì tôi đỡ thế nào được Thôi xong rồi, xong rồi, hết rồi Ngày quá anh em ơi vãi đái thật Tôi không thể tin được cái trận này tôi top 1 đi Dã man thật sự luôn Tôi cứ ngỡ là đã có những cái lúc mà tôi phải nói là top 8 Thế mà rồi cuối cùng thế nào lại trồi lên top 1 được <laughs> ừ, Chắc là do may mắn đấy Chứ không phải là trình độ đâu <laughs> Thế nhá anh em nhá Vậy là cuối cùng là hôm nay tôi cũng đã test được cho anh em cái bộ 9m rồi và nói thật với anh em là sau khi tôi test xong thì tôi cũng chả biết là nó như nào luôn Lúc thì đóng đá có